thì thực ra bây giờ mới gọi là hiểu hiểu được chứ còn người trước có trước khi đi viện có hiểu cái gì đâu về chồng bảo đã không có tiền nợ nan còn đi mua bảo hiểm ừ. bây giờ bảo hiểm thì ừ, nhiều người cứ bảo là à, nào thì lừa đảo nào thì ờ, đi viện thì còn lâu mới lấy được tiền mới còn lâu mới đến luật ờ, khám bệnh ấy thế nhưng thực ra mình vào thì nó cũng khác hoàn toàn đấy vào thì đây các bạn đưa đón từ nhà đi nhá chồng không phải đưa đi con phải đưa đi đến bệnh viện là có các bác sĩ là vào cho vào chụp chiếu luôn ưu tiên luôn thế đến khi vào nghỉ à, vào điều trị thì 24 trên 24 có bác sĩ và điều dưỡng phục vụ đấy những hôm mà mình mệt mỏi mà mà chuẩn bị mổ mi cả mổ xong mệt mỏi các bạn đánh răng rửa mặt tắm giặt gội đầu cho tất cần tật cho bảo xúc động lắm ý chị ạ trong hơn cả con mình thì em đã bảo về em cái video mà hôm em phỏng vấn ở bệnh viện chồng còn còn xúc động quá còn chảy nước mắt mà ờ, bảo đúng là không bao giờ ngờ đến mà sao nhiệt tình thế cái lúc đầu tiên ấy vào viện mấy hôm mà mổ dạ dày ấy, cả chữa tiền đình ấy thì chồng cũng nóng ruột bảo con mới à, chị em sang thì bảo thôi không không phải sang đây điều dưỡng như bác sĩ trăm hai tư trên hai tư nhiệt tình lắm rồi cái gì cũng cơm bưng tận mồm không thiếu một cái gì cả thế là chồng bảo hát là họ chữa giả vờ làm sao mà nhiệt tình thế <laughs> bảo họ chữa chữa giả vờ làm sao mà bác sĩ đè ra chữa giả vờ để cho mà chết à hay là bắt đầu thế ở thời thời gian ở viện ấy sao con cứ sang bảo về bố ơi công nhận là họ nhiệt tình thật mang tiếng con sang trông có phải làm gì đâu mà đúng thật từ bất kể vệ sinh tắm giặt gội đầu các bác ờ, các bạn điều dưỡng ấy nhiệt tình nào cô ơi hôm nay cháu gội đầu nhé hoặc là hôm nay cháu tắm cho cô nhớ ừ. phải nói là rớt cái nước mắt chị ạ hai cái hôm Sợ. em mổ lần thứ hai xuống kiểu mệt mỏi yếu ấy thì là các bạn bảo uống sữa thì thực ra là em cũng không muốn uống sữa thế là khoảng độ hai ba giờ đêm rồi ấy, rồi sáng rồi ấy các bạn bảo thôi thì cô ấy cả hôm ngày hôm qua đến hôm nay cô mổ xong mà không ăn uống gì thì này thì kiệt sức mất mà hay nữa là nó nâu đánh hơi ấy thế là cháu lấy sữa cho cô uống bảo cô khó chịu buồn nôn lắm không uống được mà thôi cháu nấu cho cô ít cháo nhớ thì cũng cứ nghĩ là cháo buổi tối còn rồi các bạn nên ừ. lấy thôi ừ. chứ ngờ đâu các bạn đi nên nấu cháo mà đang ở từng 4 mà bạn nên tận từng 13 nấu cháo cho à 3 à, giờ sáng đấy cô ạ 3 giờ sáng mà một, một tiếng đồng hồ ừ. bưng xuống thì bảo là cô ơi cô ăn cháo đi cho nó có sức người cháu nấu bắt cháo bảo thế sao nấu thế bảo cháu bên cháu nấu thì nó nấu thật là rất nước mắt không kìm ừ. được chị ạ ừ. thật sự ra là cảm động thật và sau cháu lại vất vả thế làm gì mà phải đi như thế không nói rõ là hết cháo rồi thì cô cố, uống à, một hồi một hai hớp sữa cho xong như vậy đi xuống nấu cháo bảo cháu biết là cô không thích sữa thì ừ. thôi cô đã không ăn cái gì rồi ừ. mà đúng là nhiệt tình không thể tả hết được cái chị ạ thời gian nằm viện mà không bao giờ nghĩ rằng là là, là à, con thì cứ bảo mẹ ơi đi viện hình như mình mà có nhiều tiền mình ừ. biếu nọ biếu kia thì được mọi người nhiệt tình đã đành mình chả có gì xong mà ai cũng nhiệt tình hết từ bác sĩ nhiệt tình không thể tả được thì đúng là em cũng mổ nhiều lắm nên là từ bên bệnh viện đấy thì họ cũng nên rồi thì các bạn của hãng chi mình ấy cũng nên hỏi thăm rồi chúc mừng mổ thì mổ nhiều rất vâng. chi là nhiều khối u nhưng may lại là toàn bộ là lành thế hai nữa là bệnh vâng, viện người ta cũng à, bảo là từ ngày mà thành lập bệnh viện 10 năm rồi nhưng mà chưa có một người nào can đảm vào một đợt mà mổ từng đấy khối u à? như chị thì thôi bọn em cũng rất ưu tiên đáng lẽ là hai người một phòng thì họ cũng cho là một người một phòng thôi mà mình thôi thì vì em có ừ. ngủ chị ạ cũng là nhiều cái ừ. cảm động lắm không thể tả hết được ấy thế đâm ra là dạ là đúng là không bao giờ nghĩ đi viện lại như là kiểu như là nằm vui chứ không phải là <laughs> như bệnh nhân tìm viện à, đúng là từ đón từ nhà đưa đi sau lại các bạn lên đấy đưa đi đâu thì đợi khỏe rồi thì cô đi một mình được các bạn bảo cô đi một mình thì cô còn lâu mới đến lượt để cháu đưa đi cô đưa đi thì hôm em mệt mệt là cứ ngồi lên xe các bạn đủ từng phòng đi chụp chiếu ấy ừ. thế hôm nào bảo cho cô khỏe rồi các cháu thì vất vả lắm cứ làm đi cô tự đi một mình được bảo cô đi còn lâu mới về được cái cháu đưa đi thì là nó lại đưa đi cùng thế đúng ra là có biết phòng nào mà phòng nào đâu chị ạ ờ. và công nhận là thủ tục nhanh gọn mà phải nói ưu tiên hết mức luôn ấy thì đến khi lúc về thì đấy các bạn này hẹn này hôm này hôm này em sang em đón mặc về rồi thủ tục cho thì các bạn của hãng ngay chi mình cũng nên làm uh, thủ tục rồi thì em thực sự đi thì em cũng không có tiền thì sang thì trang cũng làm cho là có cái thẻ đấy mình mình mình uh, được uh, bảo lãnh viện bảo lãnh viện phí luôn ấy à đấy. bảo lãnh luôn à Vâng, à, làm bảo lãnh trực tiếp luôn cô ạ. Cháu làm tất cả các thủ tục giấy tờ đầy đủ cho chị. Thì là mình chỉ có 5 triệu đặt cọc thôi. Thế là ừ. mọi thứ là được ừ, lần đầu tiên em đi đấy là hết hơn 100 triệu. Ôi, 107 triệu và Ôi. được công ty mình thanh toán trực tiếp Giá cho khách hàng là 105 vâng. triệu ạ. Đấy. Thế thì 105 triệu mà với cái phí là đóng có 5, vâng, triệu mà năm mà bằng 21 năm đóng tiền vâng. rồi. Vâng, đấy thì em Ôi, bảo là rồi. thế. Phí thẻ, phí thẻ, thẻ thì thực ra là mới mua là mua cho cho chồng thôi một mua năm là, là 30 triệu anh ạ à, mua là mua cho chồng thôi thì là là là trang cũng ờ, ý là tham gia thêm thì mình để đi khám chữa bệnh ấy kiểu thế thì bảo thôi bây giờ chưa có thì thôi mình gọi là có như là ké chồng lúc nào mình có điều kiện hơn thì mình làm một bộ của mình riêng thế thì cũng nghĩ đâu là nó nhanh có bệnh thế nghĩ là thế. phòng tuổi già thôi <laughs> tức là chị oanh <laughs> mới tham gia được một năm ba tháng thì là bị bệnh Đấy. Dạ. phát hiện là mình mệt là đi viện ra viện thì ờ. mới biết là nhiều bệnh như thế nhưng mà cũng rất may là được thăm khám và điều trị kịp thời cho nên là bây giờ cũng không vấn đề gì cả và ừ. nói chung này nhiều khối u nhiều, nhiều cái, nhiều cái mổ nhưng mà phải nói là may cái là toàn là đều là u này thực ra may, cái bốn lít của em ấy thì nó chín cái bốn lít nhưng mà tám cái nó viêm nặng ấy đấy. bác sĩ vâng. bảo cần phải mổ gấp ngay đấy. không sao là cái đấy nó dễ gây ung thư mà thực ra vào viện thì đầu tiên vào thì sợ tốn tiền thì cứ bảo trang là thôi chị không siêu âm không chụp ờ, dạ dày đâu vì là chị thấy nó cũng ổn ổn nhưng bây giờ sau một đống tiền thì chị không có tiền trả đâu đang bị nợ nhiều ừ. thì là cứ non nơm nớt thôi chị ạ vâng, cũng thực sợ. ra khi mà nghe tâm tư nguyện vọng Đấy. các anh nói thế thì cháu cũng ra nói chuyện với bác sĩ là chị cháu như thế này được không nhưng bác sĩ còn nói rằng là uh, không được đâu con ạ à. bệnh uh, tức là bụng mình đang trướng như thế kia thì chắc chắn là cần phải nội soi rồi thế là nội soi ra thì cũng may quá phát hiện được là cái polyp đấy nó đang trong viêm lép ừ, và đấy rồi đấy. lại cộng với cả vi khuẩn HP nữa nếu như mà mình không được điều trị kịp thời thì sau này nó sẽ có những cái mình cũng không thể lường trước được sẽ là trong quá trình bác anh à, nội soi thì thấy polyp như thế bác anh cũng đấy nói rằng là tôi mạnh dạn bảo bác sĩ là xử lý hết luôn sự thì hốt hết luôn một vâng. lần một lần ừ, vâng. chín cái polyp chín cái polyp vâng. luôn một tám cái polyp vâng sau lại trào ngược dạ dày nó kết hợp thì mới thành nó mới nôn nhiều chị ạ ừ. em nằm ở nhà ba ngày nó nôn nhiều ấy thế xong vào đầu hai bên ngực thì lại đa khối u thế là hai bên ngực thế còn đâu ở tử cung thì là ừ, bị u sơ mà hai bên buồng trứng thì bị nang thế bác sĩ bảo ừ. ra nhiều thế này thì xử lý <laughs> trong vòng một năm thì cô cứ chia ra ba là đợt vâng. thì là xử lý dần dần thế bảo thôi ở nhà nông dân thì nhiều việc lắm mà bây giờ vậy em đi thì lại tốn lắm tham việc lắm đấy cô ạ thôi cứ có cái nào là bác sĩ vâng, cứ băng vâng. chém hết cho em <laughs> thế nào có lời nghĩ là anh hùng nha anh hùng đến nỗi là tất cả lãnh đạo của bệnh viện y bác sĩ điều dưỡng y tá là đều là rất quan tâm bởi vì ừ. đây là một khách hàng vô cùng đặc biệt 10 năm nay mới có một người về thật sự ra <laughs> em cũng chỉ muốn là mình vâng. giải quyết nhanh để mà về thôi thì cũng nghĩ về thì là bác sĩ ở bây giờ một người băm chém ở trên một người băm chém ở dưới là rất nguy hiểm mà lại phải đi thêm mê nâu ba vâng. tiếng rưỡi một ca mổ ừ. thì mới xong 3 tiếng rưỡi mà trong khi đó đấy là thuận thế còn nếu nghiêm trục hoặc cái gì thì là còn phức tạp hơn mà trong khi đó bây giờ chị thì đang ờ, tiền đình nó chưa ổn thì bảo thôi, thôi thật sự là tôi rất khỏe rồi nhưng mà đúng ra là chưa khỏe chị ạ này cứ bảo rất khỏe rồi bác cứ băm chém hết đi thế là bác sĩ cứ bảo là đấy người ta chưa vào phòng chờ người ta đã nước mắt ngắn nước mắt dài rồi mà mình lại cứ vẫn cứ tếu táo thế cứ có cái gì trong là bác cứ băm chém hết cho em nhé không phải hỏi ông nhé nên là bác sĩ một bên thì cứ kiểu chờ nhau á một bên là mổ bác sĩ khánh thì mổ trên phần ngực còn một bác sĩ gì nhỉ thì mổ phần dưới thế cùng là hai nút cùng một ca một, một nút luôn ghép luôn đấy chị ạ không thì lại thì nhiều chia ra nhiều ngày quá thì lại gây mê nhiều nó nguy hiểm hơn à. thành ba lần gây mê thì bác sĩ bảo cũng ờ. nguy hiểm à. thì nếu mà làm thế hơn à đúng là trường hợp đặc biệt như, hiện đại thế nhưng mà làm xong ừ. làm xong thật sự lần thứ hai em nghĩ là chết đấy thật ừ. nó cảm thấy nó kiệt sức mệt mỏi không còn thở được ấy thực ra Có những chị. cái bệnh viện như là bệnh viện đúng là bệnh viện ờ, ung biếu hưng việt thì mới dám làm như thế vâng. nhỉ những cái viện công này làm sao mà dám một lúc mà mổ hai nơi người ta như thế dạ, mà đây mình không phải là tiểu phẫu mà ở ngực cũng đều là phải phẫu thuật vì là nó sâu nó lại có chân rồi ừ. Đấy ở phần ngực ấy thì nó lại nhiều nhân sao nó lại có chân thì bác sĩ bảo cái này là phải phẫu thuật nó hơi bị nâu chứ không phải như kiểu tiểu phẫu thì nó đơn giản hơn ừ. thế bây giờ bác sĩ mới các bác sĩ đi cái họp như cửa hội ý hội trần ấy thì mất một tuần bác sĩ bảo như này rất chi là nguy hiểm vì hai ca một lúc cũng nguy hiểm mà ừ. bây giờ cô cứ nặng nặng mà đòi uh, <laughs> uh, băm chém hết luôn thì lại, lại mấy hôm lại mổ thì cũng nguy hiểm vâng. thì thôi kết hợp vào thì đành như thế vậy đấy thì là cũng cứ bảo là chồng con ký thì bảo thôi đúng thật sự ra là chồng thì đi làm thuê bên nước ngoài không có nhà tôi ký cũng được <laughs> bác sĩ kêu cầu cũng phải dối thế thì không muốn chồng mất việc sang ừ, thì con trông mẹ nó vừa về làm thì lại đi nhờ một cái bạn trông mẹ ở bắc cạn để sang ký hộ làm giả vờ làm con thế là <laughs> xong bắt đầu cái, cái bạn đấy cũng sợ một tuần sau bảo là cô mổ nhiều như thế về tất cả mọi người cứ nói mà sao mày nhiều thế bây giờ bà ấy nhiều bệnh như thế mà mày ký thay không may bà ấy chết thì mày đi tù thế là nó sợ nó lại đi sang viện hỏi số ừ. điện thoại của bệnh nhân về gọi điện lên bảo là cô ơi cô tình hình như nào <laughs> rồi bảo cô cảm ơn cháu cô khỏe rồi bảo chết cháu non nâm nức cả nang nói cháu là mày nhiều thế đi khí hộ thế là cuối cùng bảo thôi cô cảm ơn cháu cô cũng muốn được việc chỉ vì thế là nó ra là cũng phải nhờ để may là cũng không sao vâng. thế là xong mổ xong đấy như thế thì sau các bác sĩ cũng động viên cũng thăm hỏi là cứ bác sĩ mổ trên mổ dưới dạ dày đều là hỏi thăm hai lần mỗi bác sĩ hỏi thăm hai lần rồi giám đốc vâng. à, phó giám đốc bệnh viện đến hỏi thăm rồi ban điều hành hỏi thăm rồi cũng hãng ừ. chi của mình này cũng nên hỏi thăm cái này cũng được ưu tiên là đáng lẽ ra là hai người một phòng thì ừ, em ngủ xong em khó ngủ không thế là rất chia ở đông thì cũng cứ bảo các bạn đi bảo cho cháu ơi thôi các phòng kia mà vắng thì cháu cứ nhồi nhét hết đi nhé phòng cô cuối cùng mới nhồi nhét thế là các bạn bảo là cô yên tâm không lo cô được ừ, trường hợp đặc biệt được ưu tiên chứ không sợ đâu thế này bảo ừ thôi tốt quá thế là nằm ở viện là thế là chỉ mất 3 ngày là chung thôi còn đâu toàn bộ được một mình mà tiền chỉ mất, mất một nửa thôi thế chị à, cho chị hỏi thế có phải là à, lúc tham gia xong đến một năm là vợ chồng em đã đang định bỏ thẻ đúng không vâng đúng là như thế thật lúc mà mua tham gia thẻ đầu tiên ấy thì hai chồng cũng nói chung là cũng là cố gắng ông chồng thì ông bảo là bây giờ đang nợ làm nhà cố rồi nợ tiền rồi bây giờ mua bảo hiểm xong lấy tiền đâu mà đóng mà tiền đâu mà giả nợ thế ở bây giờ mà không tham gia lúc mình bị bệnh rồi thì không còn cơ hội thì cố gắng vậy đúng. thế thì khi năm thứ hai rồi em chuẩn bị đóng tiền thì bảo ôi rồi tiền thì không có trả nợ mà đóng tiền bảo hiểm chẳng may bị lừa đảo thì sao <laughs> rồi thì tiền trả nợ thì không có rồi tiền bảo hiểm thôi tốt nhất là bỏ đi thì sau lúc nào mình có thì mình ờ, lại tham gia sau thế bảo bây giờ là bỏ là anh mất không đấy không lấy được tiền đâu thì bảo mất không thì mất không cũng được còn hơn là bây giờ mình không có lại đi vay sau này tham gia bảo hiểm thế là cũng cứ đấu tranh tư tưởng mới hỏi cái mấy đứa em nhà bà gì nó cũng tham gia trước rồi chị ạ nó bảo là không chị ơi hãng đây chi này tốt lắm chị cố gắng đi cứ cố coi như của để dành sau này mình có già yếu ốm yếu ấy thì không phải phiền hà đến con cái thế là em cũng cứ động viên chồng hai vợ chồng cũng ông chồng bà chẳng cũng thành cãi nhau đấy chị ạ <laughs> ừ. thế bảo thôi bây giờ cứ cố gắng thế là phải giấu bảo trang là thôi giấu chị không nói chuyện gì với anh là đóng bảo hiểm vội thì mặc kệ thôi ừ. thế là đóng đóng được thêm được mấy tháng thì đúng bị ốm thế này vâng. chồng dạ sang điều trị chồng cứ bảo không mà người ta chữa giả vờ đấy đâu mà nhiệt tình thế và cái anh này đi mổ chữa giả vờ để cho mất một đống tiền vào đấy thì mình thì ừ. thì ấy chị oanh là tiến thân từ trước đến nay là huyết áp thấp cô ạ thế nhưng mà à. khi mà nghe thấy ờ, vào khám lâm sàng bác sĩ ừ. kê ra một loa các cái siêu âm chụp chiếu và xét nghiệm ừ. cần phải à, thực hiện ngay để kiểm tra xem khách hàng có những bệnh gì <laughs> thì nhìn thấy là tổng cộng là 12 triệu 800 thế là máu dồn lên não bây giờ huyết áp cao luôn và <laughs> dạ. nhân viên điều dưỡng người ta còn phải hỏi là chị ơi chị bị huyết áp cao lâu chưa mà trong khi đó toàn là huyết áp thấp thôi thế nhưng ừ. mà sau khi ờ, bác sĩ nói như thế thì mình cũng đi thực hiện hết những cái đấy để mình kiểm tra xem có những cái gì mình còn xử lý kịp thời ừ. đấy em bảo là cháu ơi có nhầm không cô cả đời từ <laughs> bây giờ cô đo thì thoảng đâu đầu cô thì đo thì kiểm tra rằng hơi thấp mà sao lại cao được ừ, đấy mà cô cao lắm lại đo lại chị ạ lo lắm lo từng lấy tiền đúng rồi mà đọc khám thôi cô nhá chưa ừ. nói gì đến chữa cả đấy thì bảo thế này hơn đi. chục triệu tiền khám đấy, em thấy vợ chồng nhà trang chăm sóc như thế nào là trang đang là một trưởng phòng của văn phòng chị đây vâng. thế là em thấy cái sự chăm sóc cái nhiệt tình cái hỗ trợ của trang và lượng thế nào hai vợ chồng em trang lượng thì không phải chê rồi chị ạ nhiệt ừ. tình tâm huyết với khách hàng lắm nói chung là cứ bệnh nhân cứ từ covid hay là mệt mỏi một cái hỏi thăm là rồi nấu món nọ món kia ra để ừ, mang ra để ừ, bùi bổ cho bác em bảo thôi bây giờ các em đã bận rồi không phải cầu kỳ thế đâu chị thì chị khó ăn mà các em thì cứ đi cầu kỳ nào các món nọ món kia vất vả thế em nằm ở viện thì đấy bạn này bạn còn nấu các món này mê sang tận viện để bồi bổ bệnh nhân em bảo chết bảo thế này thì vất vả quá mà mất việc của các em quá chị ấy náy lắm thì không phải nấu không phải làm gì cả thì thế bây giờ chị uh, cứ, cứ có bệnh tật các em mà đưa chị đi như này đã thấy thật sự là rất cảm động rồi nhiệt tình lắm rồi còn thực ra là bây giờ mà mình mà tự đi mày mò đi thì rất ngại chị ạ vì là sang phải xếp hàng phải chờ đợi lại phải nọ kia là rất chi là phiền hà vất chi là ngại thế thì em bảo thôi như thế nhiệt tình thế tốt rồi cứ quan tâm đến chị quá này cứ nấu nọ nấu kia chị ngại lắm ấy thật là như thế thì em này em này thì em cũng khéo mà nãy cứ hay quan tâm hay hỏi thăm ra đối với trang ấy là đã nhiều khách hàng ca ngợi rồi các dạ. khách hàng ờ, trước cũng đã ca ngợi yeah. Dạ. chị lại hỏi lại em về chứ tại vì các ờ, đối với lại trang ờ, với lượng khách hàng nào cũng quan tâm khách dạ. hàng nào bạn ấy cũng chăm sóc Dạ. Nếu vâng. như mà ốm đau là đưa đi viện mà lại cái kỹ năng kiến thức của bạn ấy khá, bạn ấy hiểu biết nên là bạn ấy giúp đỡ khách hàng được rất là nhiều. Dạ. Thế em cứ yên tâm để Trang phục vụ những cái hợp đồng của em, của dạ. chồng, của con, của gia đình dạ. và những bạn bè của em, người thân của em là lớn như được Trang phục vụ thì rất là yên tâm. Vâng, vâng ạ. Thế ờ, em cũng lời cuối để nói về cái, ờ, cái giá trị bảo hiểm thì có thể khuyên khách hàng hay là những người mà người dân ấy thì um, nói điều gì thì đấy nó thời gian ờ, bệnh à, mình điều trị bệnh về thì cũng cứ chị em rồi các gì các cô đến thăm hỏi ấy mấy hàng xóm đến thăm bạn bè đến thăm thì cũng kể tình hình thế ai bảo rồi sao bảo hiểm nhiệt tình thế nhờ xuống thế nhỉ thế là cũng cứ bảo mọi người thôi cố gắng cái này là cái coi như của để dành ít nữa mình già mình yếu mình không phải phiền hà đến con thế có mọi người cố gắng nhiều người rất chi là thích cũng nhiều người cũng chỉ vì là từ lúc em bị bệnh này này cũng nhiều người tham gia rồi nhiều người thì cũng bảo là đấy bây giờ mình chưa có điều kiện chứ có cũng phải cố gắng tham gia phải đúng là tốt thật chưa trải nghiệm thì nghĩ rằng là mình không tin tưởng thì chưa chắc là có như thế nhưng thực sự ra là trải nghiệm rồi mới đúng là không có cái gì bằng là nhà em thật sự là không bao giờ ông ấy tin tưởng về bảo hiểm đâu đến bây giờ ông phải ca ngợi và công nhận tuyệt vời thật <laughs> đấy thì đang bảo là vợ khỏe đi rồi sau từ giờ đến cuối năm lúc nào nhàn rỗi hơn thì để cho anh đi kiểm tra sức khỏe chứ cũng từ bé là cứ đi <laughs> viện chưa khám chưa biết có bệnh gì ờ, đấy dạo này có biểu hiện đau tay rồi thì bảo ờ. thôi cứ vợ khỏe khỏe hơn thì là đi kiểm tra xem tình hình sức khỏe thế nào chứ như này thì lại yên tâm rồi rồi lại đi sang đấy anh có điều trị bệnh thì vợ nhà cũng yên tâm không phải lo no ai chăm sóc gì cả thế là chồng bây giờ đi đâu cũng quảng cáo công nhận là là, là, là bảo hiểm của Daichi này tuyệt vời lắm đi đâu cũng, cũng nói chuyện với anh em bạn bè thì bảo cố gắng cái tham gia cái này thì đúng là không thể chê được cái điều gì nữa vâng. nó thật là như thế là coi như là của để dành mình cố gắng vậy sau tuổi già là mình không phiền hà đến vâng. con nó thật sự kể cả là con cái nó có nhiều có ít mà cái tâm lý đi trông bố mẹ bệnh viện là mệt mỏi nhất ừ. ngủ thì không ngủ được tuy rằng là phòng thì phòng vip đầy đủ tiện nghi thật nhưng nó vẫn là mỏi mệt đâm ra là mình không phiền hà đến con mà vẫn cuộc sống ờ, ở nhà thì để mọi người cũng này yên tâm lao động mà mình nằm ở viện thì mình cũng yên tâm thì không thiếu thốn mà không phải để mà mình à, phải phải tủi thân nọ kia gì cả thật sự đấy cứ vào trong đấy bệnh viện thì nằm cứ nghĩ là nhiều người bảo là đấy hai bên gia đình thì anh em rồi mẹ chồng nhà cứ nóng ruột cũng cứ nói các chị này em nó nằm viện đâu thế chúng mày không sang chăm <laughs> nhà toàn con trai làm sao mà chăm sóc được thế nhưng mà các chị cũng hỏi thăm mày sang thay nọ kia bảo sang thì cũng có phải làm gì đâu các chị yên tâm dạ. là các bạn điều dưỡng chu đáo lắm từ đấy bảo đánh răng gội đầu rửa mặt rồi bón cháo cho từ không thiếu một cái đề hài cái gì <laughs> đấy những hôm mổ đấy thì con sang đây cũng có phải là đổ nọ thay kia gì đâu nhưng bình thường đi viện kia thì có khi cái bình nước giải con phải tự đi ờ, rửa đi đổ nhưng các dạ. bạn làm hết không phải sờ một cái gì con chỉ có sang động viên mẹ thôi chứ con con phải làm gì đâu thế năm ra bảo thôi tuyệt vời lắm không phải làm gì cả các chị cứ yên tâm không phải chăm sóc gì ừ. đâu mà phải ấy náy gì cả thế là chồng sang thì cũng bảo sang bảo thôi anh cứ ở nhà làm đi chứ ở nhà nông dân chó má lợn gà này bỏ đi làm sao được ở đây yên tâm rồi không phải nó gì cả con không phải sang sất nó nóng ruột thì nó cứ sang chứ lúc nào mẹ mà không phải sang có mẹ có bệnh nhân là 24 trên 24 rồi nên nó không phải phải phải nóng ruột cái gì nên lần này em bảo thôi tuyệt vời lắm cái này thì các con cố gắng dành dụm vào kiểu gì kiểu phải cố gắng có cái bảo hiểm cho thân thể mình chứ còn bình thường là không may rủi ro mình có ốm đau bệnh tật gì thì mình còn đỡ no cái khoản kinh tế khi mình công nhân này hoặc là là làm lao động hay này một lúc mà để 100 triệu đi chữa bệnh thì rất khó nói thật như thế đúng rồi thế nên ra là cố gắng không may mình có bệnh tật gì thì là mình đỡ no cái phần đấy đi ừ. thì nó có bệnh dạn hơn thế ví dụ như em không có bảo hiểm thì có khi là mình chưa chắc là dám đi viện thì chỉ kỳ tứ nhanh đúng rồi chỉ nhanh quanh ở nhà là cứ vâng, giảm đau tiêm giảm đau thôi vâng. Vâng. đúng rồi. đấy thì là rất rất là lo no bây giờ mình vay đâu 100 triệu ở đi viện ờ, rồi thì uh, bao giờ giả được bao nhiêu cái nợ cũ mình còn chưa no được thì nó chắc chắn là như thế với nông dân mà một khoản trăm triệu là khoản lớn quá lớn không bây giờ thì quá yên tâm rồi quá yên tâm, tâm rồi, rồi. đúng rồi thật đấy thật ra lần sau này thì chị đi là kiểm tra lại bác sĩ đề nghị là một tháng để đi kiểm tra lại vết mổ đấy thì xong là để khám lại người vì ngày trước nhiều bệnh quá rồi cũng không khám đến xương khớp thế khi mổ xong là nó cứ đau đến đến bây giờ nó vẫn đau này tay đau vai gáy đau đầu gối đau thế là sang thì bác sĩ yêu cầu là kiểm tra đi sợ nó chèn vào ấy những cái dây thần kinh nó sẽ bị đau và sau khi mổ nó cũng ảnh hưởng ấy thế là đi sang kiểm tra thì đến bây giờ là viêm hai khớp này rồi thì ừ, cũng bị ừ, thái hóa đốt sống cổ này thế bây giờ nó có chèn nó đau ấy nhưng mà viện đấy thì lại chuyên về chữa về u thôi thì bác sĩ ở bên viện đây bảo thế thì nó khác chị phải đi sang viện xương khớp ấy chuyên về cái bệnh đấy thì mới đúng bệnh à, chứ không phải là ờ, bệnh bên bệnh này bên viện này chỉ bọn em chữa u và tiền đình thì là chuyên đấy. cho là bác sĩ cho thuốc về uống thì nó cũng không thấy đỡ mấy vẫn đau thế em bảo thế lúc khi nào khỏe khỏe thì có khi lại đi đi, đợt nữa. đi một lần đi đợt nữa để xuống khớp <laughs> rồi chứ lần thứ hai mà sau một tháng à. quay lại viện ừ. ờ, vừa là kiểm tra lại cũng vừa là phát hiện thêm ra là đang bị viêm khớp gối hai bên đấy cô ạ ừ. nằm viện hai ngày là công ty mình cũng thanh toán đến 10 triệu nữa rồi, Đúng rồi. đấy thế à, là tổng ờ, thanh toán của bác trong hai đợt nằm viện cộng với hỗ trợ viện phí cũng nhận về là 120 triệu rồi đấy đây bây giờ hiện tại em là xương tay vẫn sức khỏe còn đâu ờ, cao cấp toàn cầu bảo của hai vợ chồng trên một vâng bánh và của bác Anh và bác Luật đây ạ. À? Nhưng mà vẫn có một điều tiếc ừ. là em mới tham gia được cho chồng. Vâng. Em chưa tham gia bản thân em. Vâng. Em định là khi nào có tiền tham gia mà bây giờ thì nếu như em tham gia bây giờ công ty ngoại trừ những cái bị rồi vâng. mà nguyên tắc là cái gì hỏng rồi không bảo vệ. Đấy em về thì Hơi mất một tiếc một chút Đây em về thì em bảo là cháu lớn thì, thì, thì cố gắng tham gia trước đi thì là một cháu tham gia được, được một cháu rồi còn một cháu kia thì nó cũng kiểu làm bây giờ nó cũng chỉ đủ nuôi thân ấy rồi nó lại đang à, làm cái công việc của nó ấy thì nó cũng cố gắng ra để uh, ờ, rồi thôi một hai năm nữa thì con ổn ổn hơn thì con cũng tham gia đấy thì em, nói chung cũng phải động viên vâng. tham gia bảo hiểm này càng sớm càng tốt vâng em cũng bảo thế Thôi, ờ, các cháu nó ít tuổi thì phí nó sẽ thấp hơn vâng tham gia cho cháu được ngày nào yên yên tâm ngày đấy đúng thế à, thế với đại chi uh, chị chia sẻ tháng 8 mình tháng 8 văn phòng tiên du chị trả cho tới sáu khách hàng mắc bệnh hiểm nghèo dạ. à, như là bạn là trưởng phòng Lê Trọng Trương này này yeah. Dạ. có hai hai khách hàng rất là trẻ một dạ. là cháu là sinh năm 90 một cháu sinh năm 92 đúng không yeah. thế mà bạn là sinh năm 90 là tham gia là bạn ấy đã bị ca cổ tử cung là được thế. công ty chi trả 300 à? triệu bệnh hiểm nghèo yeah. thế còn một bạn sinh năm 92 là ca tuyến giáp cũng được nhận 300 triệu bệnh hiểm nghèo yeah. Vâng. nhưng mà hai cháu nó đều cũng có thể là vip như của em yeah. Vâng. các chi phí đấy yeah. Vâng. thế nên là bây giờ bệnh hiểm nghèo nó nhiều Đúng rồi. nên là các cháu tham gia càng sớm càng tốt đấy thì em bảo thế là bây giờ con người ta không ai nói hay được cái điều gì cả Đúng. bây giờ nhìn có cái người trẻ 30 tuổi khỏe mạnh thì em giờ? nằm viện đây cũng bạn bên cạnh đấy có 14 tuổi thôi cũng ung thư tiểu tử cung đấy đấy, đấy mà khổ không mà có đấy. 14 tuổi ấy, chứ đâu có phải là nhiều tuổi, thế mà mình không nói chút điều gì cả đúng không con người ta thì ai cũng muốn khỏe mạnh nhưng không may ừ. mà bị thì thôi mình cũng có là cái bảo hiểm đấy là mình để chi trả thì thật sự ra là mình được chữa bệnh kịp thời hơn mà nó lúc đấy nó đỡ gánh nặng của gia đình hơn đúng rồi thì em cũng về em cũng chia sẻ cũng chị em hai bên rồi thì các bác hàng xóm rồi thì anh, anh em bạn bè đều như thế ai ừ. cũng thích mà nhưng mà có cái là một số người thì người ta đấy cũng tham gia luôn cũng một số người thì họ cũng cứ kiểu đang cố gắng bí bí thì là trước sau họ cũng tham gia kiểu như thế vì nói như thế thì thực tế ra thì bảo đúng là mình đi trải nghiệm rồi thì không còn cái gì đều gì để chơi cả thì nó thật chứ kể cả con nhà em này cũng động viên mà thật ra là cũng các cháu nó cũng rất khó khăn nên thì động viên thằng lớn là cũng tham gia rồi à. còn đâu thì cái thằng thứ hai đấy thì cũng bảo con cố gắng thì càng sớm càng tốt còn con người ta không ai nói hay được cái điều gì cả đúng Đấy, đôi khi mọi thể... người cứ chờ đến lúc có đấy. tiền hoặc là chờ đến một thời điểm nào đó nhưng mà mình cũng chưa biết thế nào lúc đúng đấy rồi. mình còn được tham gia một cách toàn diện nữa hay không thế nên phải là thôi đúng là cứ sớm ngày nào được tốt ngày đấy à. chứ còn nói thật ra là không ai nói trước được cái gì cả thế bây giờ là bệnh tật thì nhiều cái nó cũng nguy hiểm bác anh đi viện à, ăn à, cháo ăn cơm ở đấy nhiều chán cho nên là lắm hôm cháu cũng bận thì bận nhưng mà bởi vì bác anh là một người rất là đặc biệt đối với cháu thế nên là mà cũng là một bệnh nhân đặc biệt nữa thế nên là cháu cũng đã ở nhà cất công nấu nướng các thứ cũng chỉ mong muốn là mang sang bác có thể là đổi bữa ăn rồi ăn những cái thực phẩm nó tốt nó bổ để ừ. mình mau lại sức khỏe ấy Ờ, đi mua cháo bào ngư rồi mua hải sản về nấu để mang sang cho bác ăn rồi uh, <laughs> đi vào Nha Trang thì em cũng nhân tiện là sách ừ. ờ, hộp yến ở trong đấy mang ra để trưng yến lên cho bác thực ra mình có tiền mình cũng có thể đi mua ở ngoài kia nhưng mà uh, vì tính của em là hay thích lẩn mẩn xong hay thích chăm sóc người khác ấy thế nên là cũng muốn là mình chính tay mình nấu như thế nó cũng sẽ chuẩn và chính xác hơn ừ. mang sang cho bác để bác tẩm bổ và vâng, thế thì nhiệt tình của nó nên là à, thật đúng rồi thì bảo thôi đúng này em bảo là thôi cảm ơn dạ, luôn luôn vâng. có bác là anh chị mà cũng cảm ơn cũng cảm ơn là thôi hai em cũng động viên kịp thời để tham gia vâng. bảo hiểm hay là cũng cảm ơn là thôi cũng à, công ty đây chi mình cũng cho người dân như chúng tôi được đại loại có cơ hội là mình không có điều kiện mình được à, kịp thời để chữa bệnh sớm đấy nó đúng là như thế chứ còn thật đúng. ra mà không có đai chi mà như thế này thì nói thật rất chi là khó bệnh mình cứ rốn rắn rắn thì chắc chắn là nó đang nhẹ trở thành nặng là cái ừ, đấy là cái lúc nào bất kể lúc nào nếu như những người nông dân những người thu vâng. nhập thấp mà không có thẻ của đại chị thì ai không dám vào phòng vip như thế vâng. em nhỉ không dám luôn mà không dám đi kiểm tra luôn chứ đừng vâng. nói đến bảo là khám chữa bệnh nữa chị ạ vâng. thế đâm ra là đúng là như của em ấy dợ dụ như chín cái bô mà tám cái viêm nặng ừ. bác sĩ và ừ. chị bất kể ung, ừ. ung thư gây ung thư Đấy. lúc nào không thể biết được cũng là Đấy. may mắn cho em vâng. mà mổ được luôn có cả vi khuẩn đấy đấy là dễ ừ. bị ung thư thế đâm ra là nó thật nên chính là cái dạ dày là cái nguy hiểm nhất Vâng thế à, nhân đây thì em dạ. có chút quà à, gửi ờ, bác à, Vâng, mừng phải bác là oanh đã bình phục này ra viện này và chúc bác thật nhiều sức khỏe nhiều sức khỏe và các, em này lúc nào cũng bồi bổ được quan tâm đến ừ. <laughs> đến bệnh nhân này thì dạ, đúng dạ, dạ. <laughs> rồi các chị cảm ơn vâng. hai em lúc nào thì à, chú đáo quá mà nhiều lúc chị cũng rất chi là áy náy thật là như thế bác cứ <laughs> khỏe để cho chúng em vui là được không có gì phải áy náy cả bởi vì rồi, là với một người ừ. À, tư vấn à, bình thường thì em không nói ừ. nhưng mà với những người như em thì em thường là Ờ, hay lo lắng quan tâm đến khách hàng mong mong là chỉ mong khách hàng được khỏe mạnh thôi ừ. cũng không ai mong muốn khách hàng của mình hay phải đi viện kể cả ờ, Đúng chị rồi. cũng thế Đúng nhưng rồi. mà mình tham gia bảo hiểm cũng là một cái mà mình cất đi coi như của để dành coi như là sinh thêm một đứa con nuôi Đúng bác anh còn nhớ hôm sang <laughs> tư vấn cháu nói với bác anh là khi mà đặt bút ký hợp đồng này là Đúng. Ừ. anh chị đã vừa sinh thêm một đứa con nuôi rồi nhưng mà Ờ, khác với những đứa con khác một ngày nó ăn năm bảy bữa thì đứa con này một năm nó ăn chỉ có một lần thôi <laughs> nhưng mà sau này chắc chắn dạ. nó sẽ không cờ bạc rượu ừ. chè ừ. rồi thì hư hỏng mà đến lúc mình có làm sao thì chắc chắn nó sẽ hiếu thảo và giúp đỡ cho mình lo lắng cho mình uh, thanh toán cho mình thậm chí không phải là một đứa con mà ra đến viện bác Anh có đến 10 đứa con yeah. Dạ. con các em điều dưỡng và y tá dạ. rất là nhiệt tình hỗ trợ 3 giờ sáng lên trên tầng 13 nấu bát cháo xuống bón tận miệng lên cho bác anh ăn rồi gội đầu tắm rửa tất cả mọi thứ thế nên là không phải là một đứa mà Đúng đến rồi. 10 đứa phải không không bác anh đấy thì ừ. chị nói chơi với ông chồng là bây giờ tự dưng đấy mình là thêm mấy đứa con nữa rồi đấy <laughs> còn đứa con thì trả cho cái đầu tiên sẽ là em và anh lượng này ừ. xong dần dần ra đến <laughs> ngoài viện là hàng chục đứa khác nữa thế nên là cứ ốm đau gì là không phải lo ngại một vâng, cái gì nữa từ vâng. đêm hôm ban ngày thì không phải lo ngại là phân vân đi chỗ nào hoặc là lo tiền lo nọ cái cứ có 5 triệu đi được viện rồi là đi được viện quốc thế rồi <laughs> từ giờ đến năm 75 ừ. tuổi là em yên tâm vâng. nếu như không ốm đau là cái may mắn gặp ốm đau là vâng. đúng là có đến 10 đứa con nó chăm rồi đúng rồi ờ, thôi chúc vâng. em uh, đợt này nhanh khỏe để vâng. còn chữa nốt cái chân vâng ờ. chữa nốt vâng. cái xương khớp ạ chữa vâng. nốt cái xương khớp vâng thế em cũng cũng cũng cứ khuyên mọi người là thôi cố gắng tham gia bảo hiểm này à, coi như cổ để dành chăm sóc mình